Đức Phật Quý Tư Tôn Đức Hôm nay ngày 7 tháng 3 năm ba, nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão chúng con được duyên lành công thỉnh quý chư tôn đức tăng ni quan lâm chứng minh và chú quyền trong ngày lễ lý nhật lần thứ bảy của ba chúng con là nguyên thân lê khắc tỷ giờ đây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 giờ đây tất cả đều nhất tâm niệm danh hiệu bổn sư để cung thịnh quý ngài quan lâm chú miệu trong lễ thí nhật hôm nay nam mô Bye. Trường Thiên Ca Mâu Ni Phật Gia đình chúng con Giờ này Thần kính đê đầu đặt lễ cung thỉnh Thượng tòa Đạo Hiệu Thích Phong Nghĩa Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Ban thông tin truyền thông tỉnh Giáo hội Trần Công Văn Giáo hội Phật giáo tỉnh trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Phú Lộc trụ trì chùa Trấn Giác giang Phùng, huyện Phú Lộc, trụ trì chùa Văn Xá, thị xã Hưng Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giờ đây đang quang lâm về tại gia đường để cầu siêu và chứng minh lễ tái tăng sáng hôm nay. Gia đình chúng con thành kính cung thính cùng chư tôn thiền chư tăng quang lâm hiểu đường nam mô a di đà phật năng thế nhân đặng về hơn Lengah Chúng con thay mặt gia quyến xin đê đầu làm lễ tri ân quý chư tôn đức đã quan lâm dâng lời chú nguyện. Chúng tôi xin tri ân niềm Phật đường văn xá đã đến để cùng nhau cầu nguyện. Chúng tôi xin tri ân ban hồ niệm của gia đình Phật tử văn xá Chúng tôi xin tri ân quý bà con thân bằng quyến thuộc đã đến để thắp nén tâm hương cùng nguyện cầu cho ba chúng con vạn sanh thế giới an lành. Chúng con thay mặt gia đình không biết gì hơn chỉ xin tri ân quý vị và nguyện cầu mười phương chư Phật độ trì cho tất cả ngày đêm thường an lành và luôn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 theo gió thu sang khi lá vàng rơi cha về bên ấy đời có mồ côi con nhớ năm xưa ngày con bé nhỏ trong cánh tay cha nhiều đêm ấm cha đã cho con tình thương vơi đầy giờ con đâu nữa những ngày bên cha cha nhưng trong lòng cha dạt dào mến thương cha vẽ cho con đường đi trên đời cha giúp cho con hiểu sâu lẽ trời cha sắm cho con hành trang con và giấc con viết cho cha bài thơ cuối cùng đưa tiền cha đi về nơi cuối trời theo gió thu sang khi lá vàng rơi cha đã cho con tình thương vơi đầy giờ con đâu nữa những ngày bên cha cha đường đi trên đời cha dùng cho con hiểu sâu lẽ trời cha sống cho con hành trang con người và dắt con đi vào viết cho cha bài thơ cuối cùng đưa tiền cha đi về nơi cuối trời theo gió thu sang khi lá vàng rơi còn nhớ năm xưa ngày con bé nhỏ trong cánh tay cha nhiều đêm ấm ngủ cha đã cho con tình thương vơi đầy giờ